Bài tập số 1 của cô giáo Ngọc Lan có nội dung như sau. Lan có một số nhãn vở. Lan tặng Mai 1 phần 2 số nhãn vở và một chiếc. Lan tặng Hòa 1 phần 2 số nhãn vở còn lại và hai chiếc. Lan tặng Nga 1 phần 2 số nhãn vở còn lại sau hai lần và thêm 3 chiếc. Cuối cùng Lan còn lại 6 chiếc cho mình hỏi Lan có tất cả bao nhiêu nhãn vở và tặng mỗi bạn bao nhiêu nhãn vở. Các con nghe lại một lần nữa bài toán. Lan có một số nhãn vở. Lan tặng Mai 1 phần 2 số nhãn vở và một chiếc. Lan tặng Hòa 1 phần 2 số nhãn vở còn lại và hai chiếc. Nhớ là 1 phần 2 số nhãn vở còn lại nhé. Và hai chiếc. Lan tặng Nga 1 phần 2 số nhãn vở còn lại sau hai lần và ba chiếc. Cuối cùng Lan còn lại 6 chiếc. Cho mình hỏi Lan có bao nhiêu nhãn vở và tặng mỗi bạn bao nhiêu nhãn vở. Bài toán sẽ được tóm tắt và như sau. Lúc đầu, bạn Lan bạn ấy sẽ có một số nhãn vở. Đây là số nhãn vở lúc đầu bạn Lan có. Bây giờ bạn ấy đem cho Mai và đoạn biểu diễn mà cho Mai thì cô sẽ biểu diễn bằng các đoạn thẳng gạch chéo. Đó là chỗ cho rồi. Và chỗ không gạch chéo là chỗ đoạn còn lại. Bây giờ các con cùng nhìn này. Đây là cô cho Mai và cô cho Mai như thế nào? Cô cho Mai một số à bạn Lan bạn ý cho Mai một số nhãn vở, tức là một nửa số nhãn vở bạn ý có. Rồi cộng thêm một chiếc nữa. Đây chính là số nhãn vở bạn ý cho bạn Mai.